Trước tình hình xâm nhập mặn khốc liệt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhiều đơn vị đã kịp thời hỗ trợ cho người dân vùng hạn mặn. Từ ngày 11 đến ngày 30 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh miền Tây đã phối hợp cùng Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức chiến dịch Phủ Xanh miền Tây, đồng hành cùng bà con vượt qua hạn mặn với việc tặng 2.000 bồn nhựa plasmen cho các cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn tại 13 ờ, tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Năm trước thì chương trình đã hỗ trợ 1.000 bồn chữ nước cho các hộ dân khó khăn. Đây là chương trình thiết thực và hiệu quả nhằm tạo điều kiện tốt nhất có thể để giúp bà con vượt qua khó khăn do thời tiết, đảm bảo đủ nguồn nước ngọt trong năm nay. Xin chân thành cảm ơn